như những nghệ nhân say mê với những kiệt tác. Chúng tôi tự hào tạo nên một sản phẩm tuyệt vời. Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân Á thế hệ mới với ruột bình bảo ôn tráng men kim cương nhân tạo siêu bền, bảo hành trọn đời, tự tin mang tới khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Vì tôn chỉ của chúng tôi là đem tới niềm vui, sự hài lòng cho khách hàng. Tân Á Đại Thành, phồn vinh cuộc sống Việt.